Rồi, xin chào tất cả anh em đến với à, channel Đông Dân Làm Giàu Thì ngày hôm nay thì mình sẽ à, chia sẻ cho anh em về cái việc mà mô hình à, nuôi chim bồ câu công nghiệp đạt hiệu quả cao của anh em nhé Thì đây ở trại mình chuyên cung cấp bồ câu titan thái siêu thịt Bồ câu giống và bồ câu thịt luôn anh em nhé Thì bây giờ mình chia sẻ luôn cho anh em là với cái việc mà nuôi chim bồ câu công nghiệp mà đạt hiệu quả cao thì uh, biết là cái việc nuôi chim bồ câu thì à, nó có nhiều cách à, thứ nhất là người ta có thể nuôi quần thể này anh em nuôi quần thể là có nghĩa là mình à, thả chung nó ở trong một cái à, diện tích lớn và không có phân theo từng ô từng lồng như thế này như anh em đã thấy thì cái mô hình nó nuôi thì cũng được anh em ạ nhưng mà nó có những cái ưu và khuyết điểm ví dụ là ưu điểm thì nó không phải đỡ tốn chi phí uh, chuồng trại nhiều nhưng mà nó có một cái khuyết điểm là có nghĩa là khi mà con nào bị bệnh nhá đối với à, những cặp mà nó xuất hiện bệnh thì mình khó biết và mình khó tách nó ra chính vì vậy nên nó sẽ bị lây lan ở trong cái đàn nó rất là nhanh rất là nhanh anh em ạ còn khi nó sinh nở ở trong cái uh, chuồng uh, bồ câu quần thể thì uh, cũng ok còn uh, cái việc mà nuôi chim bồ câu mà nuôi Ờ, công nghiệp đạt hiệu quả cao thì ở trạm mình là áp dụng theo cái ờ, mô hình của bên ờ, Thái Lan tại vì mình cũng đây anh em thấy đây đây là nuôi bố mẹ nó chăm luôn anh em này đang cho cho con ăn đấy cho con bằng bằng sữa diều đấy anh em thì ở trại mình là chuyên ừ, nuôi theo mô hình công nghiệp chuẩn của bên Thái Lan thì từ cái lồng đấy nha từ cái lồng đến các hệ thống cũng như là cái ờ, cách ờ, nuôi chim thì mình đều áp dụng và hiệu quả rất là cao thì uh, mọi người cũng biết là bên uh, Thái Lan có thể nói là một cái nước uh, uh, nuôi chim bồ câu rất là rất là ok nên là mình cũng uh, học theo họ để uh, mình phát triển kinh tế và đạt hiệu quả rất là cao thì bây giờ mình uh, nói sâu thêm về cái việc mà nuôi chim bồ câu uh, công nghiệp đạt hiệu quả cao á thì uh, cái ưu điểm của việc mà nuôi nhốt này anh em này nó nhốt trong cái à, cái à, từng những cái chuồng những cái ô như này thì nó có một cái à, ưu điểm thứ nhất là điểm như sau đối với chim bồ câu bố mẹ thì nó ừ, khi mà đây mình nói có nhiều người nuôi nó nó bị bệnh có những con chim của con nó bị bệnh ấy. thì khi mà mình phát hiện ra nó anh em thì mình đã tách nó ra được liền mình sẽ tách nó ra mình ví là à, cặp này là nó có vấn đề đi thì mình sẽ để nó vô một cái chuồng trống khác mình điều trị cho nó và nó cách xa ra những con khác chính vì vậy là nó cái độ lây lan ấy, cái độ lây lan à, trong cái à, à đàn quần à, cái đàn chung này thì là không có mình đã cách ly rồi là mình sẽ điều trị cho nó liền nếu mà mình nuôi quần thể thì nó sẽ lây lan ở bên trong đôi khi mình không biết tại vì nó quá đông anh em nuôi quần thể và anh em nuôi vài trăm cặp đi thì anh em không thể nào biết được con nào bị bệnh con nào không còn anh em mà nuôi tách ra thì con nào có vấn đề anh em biết liền còn cái thứ hai á, là có nghĩa là cái chế độ ăn uống mình nói uh, tiếp theo về cái chế độ ăn uống của nó khi mà anh em nuôi uh, công nghiệp thế này thì nó đạt hiệu quả rất là cao thứ nhất có như là những cặp nào uh, đang trong quá trình chăm con đi thì mình sẽ cho nó ăn nhiều hơn những cặp khác một chút xíu để nó chăm con tại vì bồ câu ti đang thai siêu thịt ở chợ mình là mình sẽ khi mà chim bồ câu nó nở ra từ máy ấp trứng á, mình sẽ ghép vào đây cho nó nuôi và nuôi à, tầm khoảng 3 đến 4 con 3 đến 4 con trong một lồng anh em nhé và chính những cặp bồ câu như vậy thì mình cho nó chế độ ăn nhiều một chút và những cặp khác ví dụ là đang trong quá trình lớn à, đang trong chuẩn bị đẻ này anh em này thì mình vẫn cho ăn chế độ bình thường nghĩa là ví dụ cho một nắm đích bình thường buổi sáng mình chọn một nắm buổi chiều thì một nắm nữa là hai nắm đúng không thì mình đã tiết chế được mình đã gọi là mình chủ động được cái à, cái lượng thức ăn cho những cái con mình là chế độ ăn của những cặp đẻ khác chế độ ăn của những con mà đang lớn hoặc là chuẩn bị đẻ khác còn có một cái nữa đó là khi mà anh em nuôi uh, uh, công nghiệp đạt hiệu quả đạt để đạt hiệu quả cao thì anh em phải nuôi theo mô hình công nghiệp tại vì sao ạ tại vì đối với những cái cặp mà à, chim mà chuyên để đẻ tại vì ở trại mình là làm cái, cái hướng như là thế này anh em này ví dụ như là à, những cặp nào để đẻ thì mình chuyên chuyên để đẻ thôi còn mình sẽ sử dụng máy ấp trứng ở bên kia để cho nó ấp còn những cặp nào chuyên nuôi thì mình để cho nó chăm con thì mình sẽ à, nói nôm na theo kiểu như là mình à, đẻ trứng thì là có thể là một tháng nó theo cái uh, lứa của nó thì một tháng nó đẻ hai lứa đi nhưng mà với cách làm của mình thì một tháng nó phải đẻ được ba lứa anh em chính vì vậy nó tăng năng suất tăng năng suất của con chim lên và cái um, cái uh, cái việc tăng năng suất như vậy thì anh em có lợi nhuận rất là cao mình sẽ có thêm được lợi nhuận thứ nhất là mình rút ngắn được cái khoảng uh, uh, thời gian cũng như là cái à, công chăm sóc của mình nhưng bên cạnh đó mình đẩy cái năng suất của mình lên mình bán thì nó có lời hơn rất là nhiều anh em thì đây mình, mình à, cho anh em à, xem thử này đây là những cặp chim bồ câu uh, uh, đang nuôi con này nha đang nuôi con này anh em thấy không anh em thấy đấy bồ câu đang nuôi con đó anh em khi mà anh em nó nó rất, rất giữ anh em nhé nó rất rất, rất là giữ nó, nó nó bảo vệ con của nó đấy thì uh, nuôi theo mô hình công nghiệp như này có thể nói là mình uh, sẽ đầu tiên là mình sẽ uh, bảo vệ được cái đàn chim của mình khỏi những cái dịch bệnh cái thứ hai là mình kiểm soát được cái uh, nguồn thức ăn cái thứ ba là mình uh, sẽ tăng năng suất cho nó đẻ cho nó nuôi con tại vì có một điều hay lắm anh em một điều hay lắm mình sẽ ờ, mình sẽ cho anh em xem luôn đây à, có những cặp anh em có những cặp nó đang nuôi con ở bên dưới nhưng mà ở bên trên nó nó bắt đầu đẻ rồi đây cho cho anh em xem luôn này đấy cặp này là hôm qua có một cái anh kia anh đến à, nuôi mua vào câu đa ràng về thịt thì à, anh em có thể thấy này ở dưới nuôi con nhưng mà ở trên con mẹ vẫn đang đẻ trứng này anh em thấy năng suất không mình tăng cái à, cái chu kỳ đẻ của nó lên anh em mà mình phải nói là rất có lời luôn có nhiều anh em hay hỏi mình là nuôi chim bồ câu thì làm sao để nuôi chim bồ câu có lời á tại vì ờ, ở Việt Nam mình cũng có nhiều người ờ, nuôi bồ câu anh em nhé cũng nhiều người lắm á nhưng mà không phải ai cũng ờ, thành công đâu những người thành công thì cũng rất là nhiều mình đếm không xuể đâu nhưng mà họ biết cách ừ, để tạo ra cái sự thành công đó và nó cũng xuất phát từ cái việc mà cho bồ câu nó đẻ đẻ hơn cái số lứa của nó và nuôi theo cái mô hình công nghiệp này anh em này nuôi theo cái mô hình công nghiệp này thì nó uh, nó tạo ra cái à, cái thứ nhất là cái sự chuyên nghiệp cái thứ hai nữa là cái con chim bồ câu nó rất là tốt nó khỏe và mình chủ động được rất là nhiều thứ chủ động rất là nhiều thứ như đây này con chim bồ câu à, này là mới nở đây anh em đây là mới nở hồi sáng đây con chim bồ câu con này là mới nở hồi sáng đây mình ghép vào cho con bố mẹ này nuôi luôn anh em này này là mới nở đấy đấy là tầm khoảng từ con chim bồ câu con nó nở cho đến khi mà mình à, làm thịt được ấy mình bán chim bồ câu ra làng ấy, thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày là mình đã đã có thể bán được rồi và cái à, anh em biết là làm sao khi mà mình nuôi theo mô hình à, công nghiệp như này này chuồng trại ok như này một lồng là là nhốt một cặp thì chính vì vậy nó chăm sóc con đó cái chế độ dinh dưỡng nó chăm sóc con cho nó thì nó ok hơn nó không phải nó không phải bay nhảy uh, tùng lum chỗ này chỗ kia mà nó chỉ chỉ phải chăm con nó ở trong anh em thấy nó nó đang uh, chăm bà con uh, cho con ăn kìa sữa diều kìa anh em thấy không rất là đạt hiệu quả luôn như mình nói rồi như là anh em nuôi chim thì có nhiều cách nuôi khác nhau nhưng mà à, anh em có thể đi tham khảo rất là nhiều nơi đa số thì uh, những cái ờ, anh em mà thành công thì họ áp dụng cái mô hình nuôi nó đạt chất lượng đạt hiệu quả và có quy cách thì nó sẽ ờ, sẽ rất là ok luôn anh em đây là những cả bồ câu ở cạnh đây là đang đẻ hết rồi anh em nhé đang à, đẻ hết rồi đấy đang đẻ vài trăm con hết rồi đây anh em có thể thấy này những cặp chim bồ câu à, ờ, la vàng này rồi hơn chục ngày tuổi thôi nó đã, đã to khổng lồ như này rồi thì à, nhìn chung là cái à, nuôi chim bồ câu à, công nghiệp đạt hiệu quả cao á, thì nó có rất nhiều những cái à, à, cái lợi thế cũng như là những cái ưu điểm á, thì à, thì anh em cứ à, tham khảo và và anh em áp dụng còn có một cái nữa là khi mà mình nuôi uh, ờ, theo lồng anh em này cái, cái việc dọn phân này nó cũng đơn giản lắm khoảng 2 tháng mình bắt đầu mình đi dọn phân một lần còn mình nuôi thả kia nó bay tùm lum đấy ờ, ở, dưới đất tùm lum ra và dịch bệnh nó nó cũng xuất hiện từ đó nên là nuôi chim bồ câu thì ờ, mình uh, nếu mà cho anh em một lời khuyên thì mình sẽ khuyên anh em nuôi chim bồ câu mà thả nếu mà anh em có điều kiện thì anh em mua lồng anh em về anh em thả còn việc mà nuôi chim bồ câu mà thả quần thể thì nó cũng ok anh em ạ nhưng mà có những cái mình không kiểm soát được thì mình thì mình à, rất là thích những cái mà mình có thể kiểm soát mình chủ động được thì nó nó sẽ tốt hơn à, rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng và hy vọng rằng à, anh em sẽ tiếp tục ủng hộ mình ở những cái video tiếp theo à, xin tạm biệt tất cả mọi người